nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết thì tuần qua là một tuần ờ, điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán của chúng ta mở cửa ở sát 1001, điều chỉnh có lúc xuống sâu nhất là 1034, đóng cửa 1052. Có thể nói cái việc điều chỉnh này thì rất là phù hợp bởi vì nó cũng như nhận định tuần ờ, qua của kênh đầu tư TGC chúng tôi khi đó thì chúng tôi cũng có nói đến việc là thị trường cần trải qua một nhịp điều chỉnh là 70 đến 100 điểm kéo dài 2 đến 3 tuần trước khi có thể tiếp tục tăng tiếp hoặc là có một xu hướng mới. Đấy các bạn có thể nhìn thấy là khi đó chúng tôi đã dự kiến là thị trường có thể điều chỉnh là 70 đến 100 điểm. Thực tế thì thị trường ờ, trong tuần qua điều chỉnh chưa đủ bởi nó là tuần đầu tiên và mức điều chỉnh của nó là 60 điểm Xét trong bối cảnh thế giới thì ờ, tuần qua thị trường chứng khoán Mỹ cũng điều chỉnh. Đây, chúng ta nhìn thấy thị trường chứng khoán Mỹ cũng là một thị trường tuần qua điều chỉnh và cái mức độ điều chỉnh của thị trường chứng khoán Mỹ thì nó cũng chưa là quá mạnh. 1.000 điểm, hơn 1.000 điểm so với đỉnh, hơn 3%. Cũng tương ứng với thị trường chứng khoán Việt Nam thôi. Thị trường chứng khoán Việt Nam điều chỉnh 3% từ 1080 ờ, đúng không? Mở cửa tuần về 1050 30 điểm gần 3%. Xét về yếu tố thông tin nhé. Thì ờ, trên thế giới tuần qua thì không có nhiều thông tin đáng chú ý được công bố. Chỉ có duy nhất ngày thứ sáu thì nó có thông tin là chỉ số sản xuất PPI của Mỹ thì tăng vượt cao hơn kỳ vọng, tức là tăng 0,4% đối với core PPI và 0,3% với PP cao hơn mức 0,2 dự kiến. Điều này nó cho thấy là giá thành mà các nhà sản xuất bán buôn uh, giá thành mà các nhà bán buôn trả cho nhà sản xuất vẫn có xu hướng tiếp tục tăng cao. Nó hàm nghĩa với việc nếu đầu vào họ đã mua giá cao thì không có lý gì họ bán ra với giá thấp và nó cho giới đầu tư cái quan ngại là lạm phát sẽ tiếp tục đứng ở mức cao. Cái ờ, niềm tin tiêu dùng thì tăng trưởng khá là tốt người dân Mỹ thì tăng trưởng niềm tin tiêu dùng kỳ trước là 56,8, kỳ này là 59,1. Cái kỳ vọng lạm phát thì lại xuống, tụt xuống khá là nhanh. À, so với tháng trước thì kỳ vọng lạm phát một năm tới của người dân Mỹ là kỳ vọng là 4,9, còn hiện nay kỳ vọng là 4,6 trong vòng một năm tới. Tuần qua thì không có nhiều thông tin về thế giới, nhưng tuần qua thì Việt Nam lại có khá nhiều thông tin hỗ trợ cho thị trường chúng ta biết là đây thông tin của Việt Nam tuần qua đây chúng ta biết là ngoài cái quỹ ETS mua dòng liên tục thì còn một dòng vốn ngoại à, rất là âm thầm đổ vào Đấy, cái dòng vốn này thì nó có tính chất đầu cơ khá là mạnh dòng vốn vòng vốn uh, à, Pnot dòng vốn tổng lại thì chúng ta biết là trong vòng uh, một tháng trở lại đây thì dòng vốn ngoại mua dòng liên tục và mua dòng của chúng ta là gần 1 tỷ đô. Đây cũng là một mức hỗ trợ rất lớn cho thị trường. Đặc biệt là dòng vốn này tập trung những cổ phiếu vốn hóa lớn thanh khoản cao. Do vậy hỗ trợ rất tích cực cho thị trường. Thông thường thì dòng vốn này vào thị trường thường kéo dài khoảng 2 tháng. Hiện nay thì đối đến tuần qua là mới là tuần thứ ba. Như vậy nếu mà như các lần trước không có gì thay đổi thì dòng vốn này hoàn toàn ở lại thị trường. Uh, đến tầm độ hết tháng 1. Tất nhiên là dòng vốn vào không có nghĩa là lúc tuần nào họ vào nhé. Sẽ có tuần họ trứng lại và sẽ có lúc họ ồ ạt đổ vào liên tiếp. À, cá nhân tôi quan sát đó, thì dòng vốn này mỗi khi đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam thường nó đồng pha với việc là thế giới đi lên rồi và Việt Nam mới bắt đầu đi lên. Còn nếu mà khi thế giới điều chỉnh thì dòng vốn này sẽ tạm thoái lui. Nhưng khi mà tình hình thế giới ổn ok thì dòng vốn này lại có thể đổ vào tiếp. Do vậy Ờ, hiện nay thì thị trường uh, chứng khoán Mỹ cũng đang gặp một cái rắc rối về điều chỉnh. Do vậy, dòng vốn này hoàn toàn có thể là tạm tạm lắng xuống hơn trong một vài tuần tới khi thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh. Như tuần qua chúng ta biết là dòng vốn ờ, ngoại mua dòng trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có dấu hiệu là hãm phanh lại đúng không ạ? Từ có những tuần cao điểm nhất là tuần trước thì thị trường chứng khoán Việt Nam tăng rất mạnh, góp mặt rất lớn của dòng vốn này giải ngân gần 10.000 tỷ. Nhưng tuần qua thì dòng vốn ờ, ngoại chỉ giải ngân ở thị trường chứng khoán Việt Nam là hơn 3.000 tỷ thôi. Tức là cường độ nó giảm chỉ còn 1 phần 3. Nhưng mà nói chung là cứ có vốn ờ, ngoại vào dòng là tốt rồi. Nó hỗ trợ rất tốt cho thị trường. Bên cạnh đó thì xét về yếu tố thông tin thì thông tin của Việt Nam cũng khá là tốt. Tức là ngân hàng nhà nước sau khi mà tỷ giá được kiểm soát Ờ, đô la tỷ giá đô la trong ờ, ngân hàng được đưa về mức 24 243 đô la tự do ông xuống dưới mất mốc 245 thì về cơ bản là áp lực tỷ giá nó được giảm bớt thì ngân hàng nhà nước là có nới van tín dụng hơn trong đó là tăng chỉ tiêu tín dụng thêm 1,5 đến 2% cho toàn hệ thống dự kiến cung ra à, thanh khoản cho nền kinh tế sẽ là 200.000 tỷ điều này nó giúp là gỡ nút thắt một phần cái nút thắt thanh khoản ngắn hạn trên thị trường. Nó cũng là yếu tố hỗ trợ tích cực. Còn uh, trong tuần tới, xét về yếu tố thông tin thì tuần tới cả thế giới cùng chờ đợi. Đó là cuộc họp của Fed, thông tin lạm phát của Mỹ được công bố vào ngày ờ, thứ tư 8 giờ 30 tối ngày thứ tư và đêm ngày thứ tư dạng tháng ngày thứ năm thì uh, cuộc họp FOMC cũng được công bố. Thông tin lạm phát của Mỹ công bố ngày thứ ba các bạn nhé, tôi xin lỗi. Thông tin lạm phát của Mỹ công bố ngày thứ ba ngày 13 uh, ờ, và ngày vào ngày thứ tư tối ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm thì uh, thông tin về cuộc họp FOMC. Uh, theo cái uh, dự đoán của các chuyên gia cũng như là Fed Monitor Run thì là lãi suất thì nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,5%. Cái này gần như là mặc định sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, giới đầu tư sẽ rất là quan tâm đến cái việc là cái biểu đồ ma trận thể hiện cái quan điểm lãi suất của các chủ tịch Fed. Chúng ta biết là trong các kỳ họp trước thì biểu đồ ma trận của các chủ tịch Fed thay đổi liên tục đưa cái mức lãi suất ờ, dự đoán tương lai, dự phóng tương lai lên rất là cao và chúng ta chờ đợi xem cuộc họp tháng 12 này thì ờ, các chủ tịch Fed sẽ dự phóng lãi suất là bao nhiêu. Như chúng ta biết trong cuộc họp tháng 9 thì các chủ tịch Fed dự phóng là lãi suất sẽ đứng ở mức là chủ yếu là ở mức là 4,6%, tức là kỳ vọng là lãi suất sẽ ở dừng lại ở mức là 4,5 đến 4,75. Đấy, nhưng mà kỳ họp này thì chúng ta chờ đợi xem liệu dự phóng lãi suất có được nâng cao lên hay không và chúng ta chờ đợi xem cái dự phóng của chủ tịch Fed về việc cái lãi suất trong tương lai, nghĩa là bao giờ Fed cắt giảm lãi suất. Thị trường thì hiện nay đang kỳ vọng là cuối 2023, còn dự phóng của chủ tịch Fed vào tháng 9, ờ, kỳ họp tháng 9 thì là đầu 2024. Cũng như bên cạnh đó thì cái ờ, cuộc họp cuộc họp báo của Chủ tịch ờ, Fed ngài Powell cũng như là cái ờ, dự phóng về nền kinh tế, tăng trưởng nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát. Nói chung là biên bản của họp tháng 12 này là một trong những tháng quan trọng nhất. Nó rất là bản lề. Thì hứa hẹn thị trường sẽ có những cái biến động mạnh xảy ra. Mà nếu không có gì thay đổi thì theo cá nhân tôi thì cái việc tăng lãi suất giờ là mặc định rồi sẽ không ai quan tâm đến nữa. Nhưng về việc ờ, lãi suất Ờ, thì nhiều khả năng là các chủ tịch Fed sẽ đưa ra mức lãi suất nó sẽ rơi vào khoảng quanh 5%. Còn cận dưới hay cận trên thì tôi không không biết. Cá nhân tôi dự đoán là lãi suất Fed sẽ đứng ở mức là 4,75 đến 5%. Như vậy là Fed năm sau sẽ tăng lãi suất 2 lần, mỗi lần 0,25. Đây là quan điểm cá nhân tôi. Ờ, bên cạnh đó, điều đó thì tôi nghĩ là nếu mà Fed đưa quan điểm đó thì nó không bất ngờ với thị trường. Tuy nhiên, còn một yếu tố rất là quan trọng đấy là chính là việc uh, thu QE về QT đấy ạ. Thì chúng ta biết là hiện nay Fed đang uh, giảm mua trái phiếu ở mức là 95 tỷ trên một tháng và tôi e ngại rằng nếu mà cái lạm phát tháng tới mà không không không không giảm sâu hoặc là các chủ tịch Fed thấy cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ công bố tháng vừa qua ở mức 3,7% rất là tốt, chứng tỏ nền kinh tế vẫn rất là khỏe và kỳ vọng là có thể mạnh tay hơn thì hoàn toàn có thể là đưa mức thu QE lên mức là 120 tỷ một tháng thì điều này nó cũng tác động rất lớn đến thị trường. Nếu mà quý vị chú ý thì thực ra cái lãi suất thì nó là công cụ gián tiếp thôi. Nhưng cái thu QE mà cái quan trọng nhất mà hiện nay thị trường đang không đánh giá đúng cái tầm quan trọng của nó. Thu QE nó tương tự như ngân hàng nhà nước chúng ta là phát hành tín phiếu thu tiền về cái đó mới là cái hút tiền lưu thông về nó mới là cái siết thanh khoản nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường còn cái lãi suất thì nước lên thuyền nổi nó sẽ ảnh hưởng chậm và ảnh hưởng về sau tầm độ 6 tháng đến một năm mới có tác dụng cơ nhưng tầm QT thì nó sẽ tác dụng ngay đó à, ờ, chúng ta biết là Fed bắt đầu thu QT từ tháng 6 tháng 6 thì là mỗi tháng có 47 tỷ từ tháng 9 thì bắt đầu thu là 95 tỷ và có thể là từ tháng 12 này tôi lo ngại rằng nếu Fed mà thu lên 120 thậm chí 130 tỷ thì lúc đó thị trường mới thật sự là là là là là phản ứng thì nếu mà có điều đó xảy ra thì thị trường sẽ phản ứng nó khá là tiêu cực. Còn nếu không thì tôi nghĩ là thị trường sẽ trải qua một đợt điều chỉnh bình thường thôi. Và sau đó thì sẽ tiếp tục phục hồi. Đó là xét trên yếu tố thông tin nhé. Còn ngày ờ, thứ năm thì Chúng ta cũng biết là các ngân hàng trung ương châu Âu cũng sẽ nâng lãi suất. À, ngân hàng Thụy Sĩ sẽ nâng lãi suất lần thứ hai trong vòng 10 năm, tăng 50 điểm phần trăm. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến cũng tăng lãi suất 50 điểm từ mức 3 lên 3,5. Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng dự kiến là tăng lãi suất là 50 điểm từ mức 2 đến 2,5%. Nói chung là tuần tới sẽ là một loạt ngân hàng trung ương ừ, ồ ạt nâng lãi suất đấy đấy cũng là một ờ, cái bài toán nó hoàn toàn có thể đẩy thị trường vào nhịp điều chỉnh có thể giảm dâu sâu hơn dự kiến nên chúng ta cũng hết sức lưu ý và khi các ngân hàng trung ương mà ổ ạt nâng lãi suất thì cá nhân tôi dự đoán là ngân hàng nhà nước chúng ta cũng sẽ nâng lãi suất 50 điểm có lẽ là vào tuần sau nữa thông thường nhé các bạn biết nhé biên lãi suất của Việt Nam thì luôn cao hơn biên lãi suất của Mỹ khoảng 3% 3 đến 4%. Hiện nay lãi suất của Mỹ 4%, lãi suất điều hành của chúng ta mới là 6%. Theo tôi là cái biên đang đánh giá hơi thấp. Khi lãi suất của Mỹ nâng lên 4,5, chúng ta nâng lên 6,5 vẫn thấp. Như vậy năm sau Fed tăng lãi suất 0,5 nhưng theo tôi thì chúng ta phải tăng bù. Tức là biên chúng ta thường tối thiểu phải 3%. Như vậy Fed tăng đến 5% thì lãi suất cơ bản điều hành ngắn hạn của chúng ta sẽ phải là 8%. Lãi suất ờ, ngắn hạn mà 8% thì lãi suất các ngân hàng huy động hoàn toàn có thể cao hơn lãi suất ngắn hạn tầm 3%, rơi khoảng 11 12%. Tức là trong năm sau, nếu như vậy thì ờ, sau cuộc họp của Fed, cá nhân tôi dự đoán, đây là quan điểm cá nhân nhé, tôi nói lại đây là quan điểm cá nhân. Đó, tôi có thể đúng, tôi có thể sai. Tuy nhiên, dựa trên những cái dữ liệu quá khứ thì tôi nghĩ là cái xác suất tôi sai sẽ ít hơn. Thì như vậy thì Cá nhân tôi đánh giá là ngân hàng nhà nước cuối tháng 12 sẽ tăng lãi suất 50 điểm phần trăm. Trong quý 1 Fed tăng lãi suất 2 lần thì ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng sẽ tăng lãi suất 2 lần, mỗi lần 50 điểm. Là như vậy thì ờ, lãi suất điều hành của chúng ta sẽ được đưa lên mức tầm 7,5% vào cuối quý 1 và sẽ có một đợt tăng trong quý 2 50 điểm nữa. Lãi suất chúng ta sẽ đứng ở mức 8% lãi suất ngắn hạn, kỳ hạn ngắn hạn. Đấy. Fed thì sẽ đưa lên 5%. Còn tỷ giá thì tôi nghĩ là tỷ giá của chúng ta sẽ nhích nhẹ vào cuối năm nhé. À, tỷ giá của chúng ta sẽ có một đợt ừ, tăng trở lại tầm năm đến 25. Sau đó thì sẽ ổn định ở mức ừ, quanh 24 năm 25 đến hết năm sau. Ít nhất là đến 6 tháng đầu năm sau. Còn tất nhiên là chúng ta phải chờ đợi cái thông tin cái biên bản cuộc họp của Fed, cái uh, hành xử của Fed thì nó sẽ gián tiếp tác động đến hành xử của Việt Nam. Năm nay thì chúng ta cố co kéo để giữ cho Việt Nam đồng không mất giá và cố co kéo cái lãi suất ghim bằng được để chúng ta, ta, ta chúng ta đang ghim kiêm cương lãi suất để chúng ta kích thích kinh tế, phục hồi kinh tế nhưng mà từ năm sau thì có lẽ chúng ta sẽ bớt ghim cương. Theo tôi là phải thả cho thị trường nó tự định đoạt thôi. Thuận mua vừa bán đúng không ạ? chứ còn tất cả những cái tác động nhân tạo thì nó chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định ờ, chúng ta ghim càng lâu lúc bung ra càng mạnh đấy chúng ta biết tỷ giá đấy chúng ta ghim phép tăng lãi suất từ tháng 3 mà đến tháng 9 chúng ta vẫn ghim cuối cùng chúng ta bung ra trong hai tháng chúng ta mất mất giá 10% thà rằng lúc nào phép tăng thì chúng ta thả luôn tỷ giá ra thì chúng ta chỉ mất tỷ giá khoảng 10% nhưng nó dàn đều ra các tháng thì có khi thị trường tài chính và thanh khoản của chúng ta nó lại không đến mức như hiện tại. Cũng như là các doanh nghiệp nếu mà ngân hàng nhà nước đưa ra lộ trình các doanh nghiệp chuẩn bị trước tư thế thì không đến mức gọi là quá hào hứng và đặt những kế hoạch nó quá là rời xa thực tế thì đến lúc nó sẽ không vỡ đâm đầu vào tường cái này là cái nếu cá nhân tôi thì đánh giá là cái điều hành chính sách của ngân hàng nhà nước là chưa được linh hoạt chưa được tốt chính xác là chưa được tốt bởi vì chúng ta vẫn điều hành theo chưa đúng theo cơ chế thị trường mà chúng ta cũng không dự phóng tương lai thực ra đối với các doanh nghiệp kinh doanh điều thứ nhất họ sợ là mất thanh khoản điều thứ hai họ sợ là không biết cái chính sách uh, nó biến động bất thường thế nào chứ còn lãi suất cao thì nước lên thuyền nổi công ty nào khỏe công ty đấy sống không sao cả thanh lọc bớt các công ty làm ăn kém các công ty hoạt động kém hiệu quả đi càng tốt cho thị trường tương lai thôi chứ bây giờ cứ giữ lãi suất rẻ thì là ông tốt thì không có nhu cầu vay vốn ông xấu thì cứ huy động tràn lan đến lúc kéo lãi suất lên hệ lụy nó rất là lớn cũng như là nếu xảy ra hệ lụy thì ai phải là người chịu trách nhiệm việt nam thì thường không ai chịu trách nhiệm nó giống như ví dụ như hệ lụy của chúng ta là chúng ta thả cửa cho các doanh nghiệp chưa được tốt lắm huy động trái phiếu sử dụng không đúng mục đích đấy như vậy trách nhiệm của cơ quan quản lý ở đâu và khi xảy ra vụ việc đó thực sự nó còn uh, cao hơn rất là nhiều ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế ảnh hưởng cực lớn luôn một vụ tham nhũng nó chỉ ảnh hưởng quy mô nhỏ thôi nhưng mà một sự điều hành sai về chính sách thì ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ thị trường. Như vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Đúng không ạ? Nếu bây giờ mấy trăm nghìn tỷ ờ, trái phiếu của dân đó mà có vấn đề và chủ đầu tư không trả được thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm? Một vụ tham ô chúng ta mấy chục tỷ chúng ta đã quy kết bỏ tù. Như vậy đến mấy trăm nghìn tỷ thì bỏ tù ai? Cái này tôi thấy là nói chung là nó nó nó có nhiều vấn đề. Nhưng mà thôi, Ờ, cái gì thì nó cũng có vấn đề thôi có vấn đề quan trọng bây giờ chúng ta chờ xem là cái cách giải quyết của chính phủ và ngân hàng nhà nước sẽ giải quyết như thế nào hiện nay thì cái điểm nút thắt lớn nhất của chúng ta vẫn nằm ở cái thanh khoản nên ờ, nếu mà thanh khoản ờ, theo tôi thì có lẽ nó cũng sẽ căng thẳng đến thời điểm này có thể gọi là thời điểm căng thẳng nhất thì đã qua nhưng mà cái hệ lụy và giải quyết nó thì vẫn còn ở tương lai chưa biết nên nói chung là nếu mà về cái ờ, xu hướng dài hạn đó, thì chúng ta cần những cái chính sách nó đồng bộ hơn còn ngắn hạn thì theo tôi là hiện nay các thông tin có tốt có xấu có nó sẽ ảnh hưởng đan xen tuy nhiên thị trường thì nếu một khi nó đã vào sóng phục hồi thì nó vẫn phục hồi theo cái lý của nó phục hồi không phải vì tốt lên mà đơn giản là nó không thể xấu hơn thế thôi chứ còn tốt lên thì tôi chưa nhìn thấy đâu nhưng xấu hơn thì hiện tại thì tôi cũng không thấy còn trong tương lai thì vài tháng nữa vận động thì chúng ta chờ sau đó là xét trên yếu tố thông tin về thế giới thì tuần tới nhé việc tăng lãi suất ở các ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường và chúng ta chờ đợi thị trường biến động theo mức nào còn ờ, xét trên yếu tố Việt Nam thì tuần tới chúng ta cũng có cái việc ờ, đáo hạn chứng khoán phái sinh chứng khoán phái sinh của chúng ta sẽ đáo hạn tuần tới và vào ngày 15 tháng 12 này. Hiện nay thì cơ cấu chứng khoán phái sinh của chúng ta nhé, cái lượng hợp đồng mở đang là 44.000 hợp đồng. Thì trong đó có hai đơn vị là nhà đầu tư lớn nhất thị trường, đó là khối ngoại và tự doanh của các công ty chứng khoán. Thì hiện nay tự doanh các công ty chứng khoán đang ở trạng thái là bán dòng khoảng 14.000 lệnh. Khối ngoại thì đang mua dòng khoảng 15.000 lệnh. Chúng ta chờ đợi xem hai phe này sẽ giao dịch như thế nào trong mấy tuần đầu thì nó sẽ quyết định cái xu hướng của thị trường trong phiên đáo hạn. Cá nhân tôi quan sát thì tại những tuần mà thị trường đáo hạn thì tại ngày đáo hạn có thể có tăng mạnh hoặc giảm mạnh hoặc trước đó một hai ngày thì có thể có một nhịp tăng mạnh hoặc giảm mạnh tùy theo cái ý đồ của người chơi lớn nhất trên thị trường. Còn ờ, trung bình tại những tuần đáo hạn thì thị trường có xu hướng là đi sideways biên độ rộng là chính đó là xét trên yếu tố thông tin tuần tới thì có lẽ Việt Nam sẽ không có nhiều thông tin đâu không có thông tin uh, cơ bản lớn trên thị trường tôi nghĩ là những cái việc hỗ trợ thanh khoản thị trường thì ngân hàng là nước đã làm hết sức rồi đó, à, ờ, nới dung tín dụng thêm 1,5 đến 2% toàn hệ thống là đấy là những con bài cuối cùng chúng ta cũng bước vào những cái tháng cuối cùng những cái ngày cuối cùng của tháng tháng cuối cùng của năm do vậy cũng sẽ không có nhiều biến động trên chính sách tiền tệ nữa như vậy chúng ta sẽ phụ thuộc vào cơ cấu các thành phần tham gia trên thị trường và đó là yếu tố thông tin. Còn xét về yếu tố phân tích kỹ thuật, chúng ta là nhà đầu tư nhỏ lẻ, tin thì đến với chúng ta thì là tin toàn thiên hạ đều biết rồi. Có lẽ nó cũng không, nó chỉ để giải thích cho những cái xu hướng của thị trường nó đi hợp lý thôi. Chứ còn nó không có nhiều tác dụng mà chúng ta đầu tư thì đầu tư quan tâm đến tương lai, quan tâm đến hướng vận động thị trường như nào thì tôi nghĩ là dựa trên những yếu tố thông tin để chúng ta biết thị trường sẽ biến động mạnh hay nhẹ để chúng ta né thôi. Còn lại chúng ta sẽ căn cứ nhiều phân tích kỹ thuật. Xét trên ờ, phân tích kỹ thuật nhé. Đây để tôi tắt bớt cho tab nó nhẹ. Xét trên phân tích kỹ thuật thì tôi tôi vẫn kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tuần tới sẽ một tuần điều chỉnh và xu hướng chung của thị trường thì cái nhịp 1050 này ờ, điều chỉnh đã giữ mấy phiên rồi. Nhiều khả năng thị trường sẽ giữ một vài phiên nữa. Có thể là lên thử thách chinh phục ngưỡng nghìn 1001 mà không thành công thị trường sẽ quay về test ngưỡng một nghìn thôi. Tôi kỳ vọng vùng 980 nghìn nó sẽ hình thành cái vai phải và sau đó thị trường sẽ tích lũy ở đây một vài phiên trước khi phục hồi dần trở lại. Tất nhiên đây là dự đoán mô hình nhé, mô hình chưa xảy ra, đây là chúng ta đang dự đoán mô hình nếu không có gì thay đổi. Còn hiện tại thì thị trường nó cũng có một số cái yếu tố nó hơi xấu. Chúng ta nhìn thấy đấy, ở ờ, trong quá trình tăng thì mỗi khi vào đợt tăng thì thị trường số phiên tăng thường khá là áp đảo. Nhưng trong 4 phiên gần đây thì đa phần thị trường chúng ta đều là những phiên giảm, tức là giá đóng cửa luôn thấp hơn giá mở cửa. Có những phiên thị trường vẫn tăng nhẹ nhưng mà giá mở cửa đóng cửa luôn thấp hơn giá mở cửa. Nó cho thấy cái áp lực bán khá là mạnh. Bên cạnh đó thì chúng ta có một điểm khá là tích cực. Nghĩa là dòng tiền hiện nay vẫn vào ở mức tương đối là tốt. Khối lượng giao dịch vẫn thường xuyên đứng ở mức là 800 triệu cổ phiếu trở lên, cao hơn mức trung bình 50 ngày trước đó khá là nhiều, tầm 50%. Đây là một cái tín hiệu khá là tốt. Nó cho thấy dòng tiền đang ở lại thị trường, không có dấu hiệu rời đi. Tuy nhiên, nếu dòng tiền mà có dấu hiệu rời đi và thị trường trở về giao dịch ở mức là 500 đến 600 triệu cổ phiếu một phiên thì điều này nó sẽ là một tín hiệu khá xấu cho thị trường. Còn ngược lại, kể cả thị trường điều chỉnh hay tăng giá mà dòng tiền vẫn vào đều, thị trường vẫn duy trì được mức khớp lạnh tầm 7-800 triệu một phiên trở lên thì tôi nghĩ là đây là những cái tín hiệu khá tích cực bất chấp điểm số tăng hay giảm. Còn có khá nhiều uh, nhà phân tích kỹ thuật Ờ, quay ra ngồi đếm là thị trường hai phiên phân phối hay ba phiên phân phối theo tôi thì đấy là những cái tín hiệu ngắn hạn thôi và nếu mà các bạn đếm phân phối ở vùng đáy bắt đầu phục hồi thì theo tôi nó không đúng lắm không đúng về cái bản chất thị trường và thực sự là có thể là các bạn ờ, không chưa chưa chưa hiểu đúng hết về bản chất thị trường về bản chất phân tích kỹ thuật Thực ra tại vùng đáy thì không ai người ta đi đếm à, phân phối ở vùng đáy. Đúng nó có những phiên bán hàng, có những phiên đảo hàng, có những phiên cơ cấu của tổ chức lớn thì có. Chứ còn phân phối thì không, theo tôi không phải đâu. Đây này, ngày thị trường ở đỉnh này, nó mới liên tục xảy ra những đợt phân phối này. Đây chúng ta nhìn này, cái nhịp này thị trường có 9 phiên phân phối liên tục. Nhưng sau đó cũng không giảm, chỉ giảm mạnh hai phiên lại quay lên. Sau đó liên tiếp thị trường có 7 phiên phân phối liên tục, cũng giảm mấy phiên sau lại quay lên. Đấy vùng đỉnh người ta mới tính phiên phân phối vừa vùng đáy phục hồi lên các bạn tính phân phối cái gì nó giống như cổ phiếu ạ các bạn cứ kêu là tăng có cổ phiếu tăng bằng lần x2 cao rồi cao cao là cao ở giá nào bạn phải so với giá trị thật công ty bây giờ có những cổ phiếu trăm nghìn xuống mười nghìn mười nghìn lên hai mươi nghìn bạn ở x2 ừ đúng x2 thật có ai cãi đâu nhưng mà cao không không hề cao nếu mà so với vùng đỉnh thì họ mới thấy phục hồi 10% trăm bạn ở dưới đáy thì bạn nhìn thì, thì ở đấy bạn bảo nó phục hồi gấp 2 người người ta mua trên đỉnh người ta mà mới bảo đỡ lỗ có 10% thôi cả hai người đều đúng không ai sai cả cao hay thấp là theo quan điểm nhìn góc nhìn của mỗi người đấy nhưng mà chúng ta phải căn cứ vào nhiều nhiều yếu tố thường thì nó tăng mạnh thì nó giảm mạnh mà giảm mạnh thì nó phục hồi mạnh cổ phiếu mà giảm 90% thì thực ra có tăng x2 x3 thậm chí x4 cũng là bình thường thôi chả vấn đề gì chúng ta phải căn cứ sát vào dòng tiền nhé đấy đấy là chỉ số VN-Index thì cá nhân tôi kỳ vọng nó sẽ đi như vậy tức là nó sẽ có một và hai phiên đầu tuần nó sẽ cố gắng để test lực cầu nó sẽ cố gắng vươn lên Đấy. cái vùng trên nghìn mốt à, gần nghìn mốt để nó thử thách nhưng mà có lẽ nó xác suất nó vượt qua không cao còn nếu trường hợp xấu hơn thì là nó sẽ điều chỉnh luôn phá qua một à, không bốn điều chỉnh luôn xung quanh một nghìn Đấy, đứng ở đây chờ cuộc họp của thế giới. Đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ thì ờ, tuần qua nó đã giảm xuống là 33.476 rồi. Cá nhân tôi kỳ vọng tuần tới nó sẽ tiếp tục điều chỉnh. Có lẽ nó sẽ test lại khu vực quanh 32.000 này. Khu vực hỗ trợ mạnh quanh 32.000 cũng như test trend này. Cao nhất thì là 325, nhiều khả năng là 32.000. Sau đó thì cuộc họp ra thì nó sẽ quyết định tiếp xu hướng thôi xu hướng chung thì tôi nghĩ là dù thông tin cuộc họp thế nào nó vẫn sẽ bước vào nhịp điều chỉnh giảm cái này là cái không tránh khỏi nhưng sau nhịp điều chỉnh này thì nó đi thế nào thì chúng ta chờ đợi sau đó là đối với cái thị trường chung nhé còn ờ, đối với nhóm cổ phiếu thì chúng ta biết là khi thị trường chung mà điều chỉnh giảm thì hầu hết các cổ phiếu nó đều đạt target và nó giảm do vậy ngoài việc quan sát thị trường chung chúng ta phải quan sát cổ phiếu của chúng ta để đưa ra quyết định có những cổ phiếu nó hoàn toàn đi sau thị trường một vài phiên hoặc khi thị trường điều chỉnh nó có thể tăng cố rướn cố 10 15% trước khi điều chỉnh là bình thường. Cái này không có gì bất ngờ cả. Đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng thì à, Vietcombank như từ trước tôi nhận định đấy nó tiến đến vùng 85 86 đây là vùng mắc của nó này. Nó sẽ điều chỉnh đúng rồi. Đấy, nó điều chỉnh trở lại vùng 72 73 đây là vùng cân bằng thôi hiện nay đang 77 nó sẽ không còn dư nhựa điều chỉnh nữa bán thì các bạn phải bán từ vùng 85 86 rồi đối với cổ phiếu BIDV BIDV đấy khi nó về vùng 41 này tôi vẫn nhận định là nó có kháng cự rất mạnh quanh 41 vượt qua 41 tối đa lên được 44 nhưng tôi không kỳ vọng nhiều 44 như vậy các bạn mà cầm hàng thì vùng 41 42 này chốt bây giờ đứng ngoài thôi tôi nghĩ BIDV ít nhất nó phải điều chỉnh về quanh m 200 này quanh 36 rồi sau đó nó mới quyết định xu hướng sau đối với cổ phiếu CTG thì phục hồi khá tốt. Trước đấy thì tôi vẫn kỳ vọng là quanh 29 là vùng kháng cự của nó các bạn phải chốt hàng. Thực tế thì nó cũng lên được đến 289 à, rồi. Hiện nay thì tôi nghĩ là nó sẽ nó sẽ phải xảy ra điều chỉnh thôi. Nếu kể cả dướn cố lên vượt 29 thì sau đó nó vẫn điều chỉnh. Cái mức điều chỉnh CTG tôi kỳ vọng nó phải về quanh 25 thì lúc đó chúng ta mới có thể xem xét đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần thì ờ, Techcombank này Techcombank thì trước đó tôi vẫn kỳ vọng nó phải tiến đến vùng 3233 mới là vùng kháng cự mạnh. Nó chưa tiến được lên. Nên hiện nay thì mua của nó thì rõ ràng chúng ta không mua. Nhưng mà bán thì các bạn có thể quan sát, chờ đợi thêm. Đối với Sacombank Sacombank thì nó tiến đến vùng kháng cự mạnh rồi quanh 23 này thôi 23 235 các bạn báo có thì chốt lời thôi Đấy. với một mức tăng khá là mạnh từ 14 15 mà lên 23 thì cũng tăng 60% đối với banh nó rất là mạnh rồi rất là nhiều chúng ta chốt lời thôi đứng ngoài đối với cổ phiếu VPBank VPBank thì thông thường tại những sóng hồi nó hồi rất là thấp hiện nay nó có cái kháng cự khá là mạnh ở vùng giá 18 năm nếu các bạn có hàng có thể chốt tại đây. Mắc thì tôi nghĩ VPBank lên được 20 thôi. Không kỳ vọng nhiều. Đối với MBB MBB thì phục hồi đúng kháng cự 19.3 à, rồi. Tôi nghĩ là các bạn có hàng thì cũng chốt ở đây thôi. Nếu mà mắc thì nó lên được 21 năm tôi không kỳ vọng nhiều. Có lẽ quanh 19 19 năm các bạn chốt rồi nghỉ. đối với ACB ACB đây lên đúng kháng cự luôn 24 các bạn có ACB thì chốt 24 rồi nghỉ thôi không không thực ra tôi rất ít nếu là tôi tôi cũng không khuyến nghị mọi người đầu tư ngân hàng thương mại cổ phần đâu ngoài cái tính minh bạch ra nó có thiên hướng đầu cơ khá là lớn cái giá trị tài sản thì nhìn trên báo cáo tài chính thì tôi cũng không được tin tưởng lắm bởi vì nó không được rõ ràng lắm đối với ờ, Tiên Phong Banh Tiên Phong Banh thì hiện nay đang có cái ờ, lực mua khá là mạnh nó cho thấy cái dòng tiền lớn này cầu vào đáy rất là cao đấy mà mới bắt đầu xu hướng phục hồi từ vùng thấp của thị trường 18 năm hiện nay giá 22 năm tôi nghĩ là nếu xảy ra nhịp điều chỉnh thì TP Banh về dưới 20 đây cũng là một khu vực mua tốt vì chúng ta có thể nhìn thấy dòng tiền lớn mua khu vực dưới 20 rất là mạnh mẽ nó sẽ là lực đỡ còn nếu trường hợp lên thì ngắn hạn nhất nó hướng đến vùng 25. Xa hơn thì tôi nghĩ là vùng 28. Rủi ro thì thấp bởi vì tiền lớn đã vào, hỗ trợ rất lớn ở dưới 20 rồi. Đối với EIB EIB thì có lẽ chúng ta không nên động đến tôi không nhìn thấy cái mẫu hình ờ, hỗ trợ kháng cự của EIB này. Đó là đối với nhóm ngành ờ, banh, đối với nhóm ngành chứng khoán. Chứng khoán thì SI đang tiến đến cái hỗ trợ kháng cự rất là mạnh ở vùng 21 năm 22 năm. Nếu các bạn có hàng thì canh chốt thôi nhé. Tạm thời là như thế. Nếu trong trường hợp ờ, SI điều chỉnh thì khu vực dưới 18 này 17, 17, 17, 18 này đây sẽ là khu vực mua tốt. Hiện nay tiền đang vào khá là mạnh nên hy vọng là cổ phiếu sẽ sẽ điều chỉnh nhưng không quá lớn. Đối với VND VND thì hiện nay đang tiến khá là gần vùng kháng cự rồi. Có một kháng cự là quanh 16.2 lên đến 17.6 này. Khu vực này sẽ là một khu vực lượng kẹp hàng trước đó rất lớn và sẽ là một khu vực cung khá là mạnh. À, cá nhân tôi đánh giá nếu lên khu vực 16 17 à, này thì VND sẽ bị bán khá là mạnh. Để hoàn toàn có thể điều chỉnh trở lại vùng giá là 14 năm, thậm chí xa hơn là 13 năm. Đối với chứng khoán Hồ Chí Minh, chứng khoán Hồ Chí Minh thì kháng cự rất mạnh quanh 25 cộng trừ 0.5 giá quỹ có hàng thì canh nó lên thì bán thôi nếu trong trường hợp điều chỉnh xuống nhé thì ờ, HCM sẽ điều chỉnh về 20 trường hợp mà thủng qua 20 thì nó sẽ phải về 10 tỷ 19 thực ra vùng 19 20 nếu điều chỉnh về vc vc thì Hiện nay giá đang 266. Cá nhân tôi đánh giá VC ở vùng giá là 2830. Đây sẽ một khu vực gặp lực bán rất là mạnh. Lượng kẹp hàng ở đây cũng lớn. Nên quý vị có hàng canh bán. Nếu trường hợp quý vị bán được 2830 chờ điều chỉnh. Quý vị phải chờ điều chỉnh về vùng 2425 nhé. Đối với à, FTS chứng khoán FPT. Chứng khoán FPT thì nó có thể tiếp tục hướng đến vùng 2425 vùng này sẽ gặp điều chỉnh mạnh đấy hiện nay lực cầu đang khá là tốt này nó cho thấy là lượng cầu mua hàng giá rẻ nên nó sẽ hỗ trợ nếu trường hợp nó lên 24 25 trường hợp sau đó điều chỉnh thì có lẽ vùng giá 18 19 sẽ là hỗ trợ đối với ờ, chứng khoán SHS SHS thì cái khu vực 10 ờ, này. 10 10.5 này là một khu vực sẽ gặp lực bán rất là mạnh. Đó. Còn nếu trong trường hợp điều chỉnh thì hỗ trợ khu vực là dưới 8 sẽ là một khu vực hỗ trợ mạnh. Các bạn canh biên đó mà giao dịch. Đối với nhóm ngành ờ, bất động sản VIX này VIX thì trước đó tôi có nhận định rồi, vùng 70-71 này là một khu vực sẽ điều chỉnh mạnh. Như vậy quý vị chốt thì quý vị phải chốt rồi đúng không? Nếu trường hợp VIX điều chỉnh thì nó sẽ rơi về tầm 60, 61. Đây là khu vực có thể mua lại được. Đối với Vinhome. Vinhome thì à, khu vực kháng cự mạnh của nó là 5960 này. 5961 này. Quý vị có thì canh bán thôi một lần nó đã lên đến 58 năm sát sát khu vực điều chỉnh hiện nay điều chỉnh về 54 trường hợp ngược lại nếu Vinhome điều chỉnh xuống vùng 4950 đây là khu vực mua tốt đối với cổ phiếu Nam Long Nam Long thì cá nhân tôi đánh giá nó vẫn phải tiến lên quanh 33 sẽ gặp áp lực bán mạnh tại đây hiện nay đang 30 nhiều khả năng nó lên 33 34 sẽ gặp áp lực bán mạnh sẽ bị điều chỉnh thôi nếu trong trường hợp nó lên được 33 thì điều chỉnh nó có thể điều chỉnh về 24, 25 mới là khu vực mua. Đối với nhóm cổ phiếu ờ, khu công nghiệp, bất động sản khu công nghiệp VGC VGC cá nhân tôi đánh giá nó có một kháng cự quanh 42 vượt qua 42 lên 48 với cái xu hướng hiện tại thì tôi nghĩ nó sẽ được đánh vượt 42 thôi như vậy quý vị có VGC canh quanh 4748 nhé. Còn nếu mà lên được 48 chốt lời thì lần sau VGC vòng về 36 thì mới là điểm mua. Đối với Kinh Bắc thì Kinh Bắc hiện nay cái vùng 24 này rất là mạnh. Vượt qua 24 có thể lên được 27. Nhưng mà tôi thì đánh giá không cao về việc lên 27 đâu. Như vậy quý vị có thể xem xét. Nếu mà cẩn thận thì chốt lời một nửa 24, một nửa 27. Đối với nhóm cổ phiếu bất động sản có thiên hướng đầu cơ, bộ đôi ờ, CEO và DG. CEO thì cái vùng 26 28 này là một vùng kháng cự rất là mạnh. 27 29 này. Quý vị có hàng thì canh vùng 27 29 này chốt rồi nghỉ thôi nhé. Vùng này sẽ cung hàng rất mạnh, nó sẽ giang làng vùng này rất là kinh. Cổ phiếu này thì tiểu sử gọi là biến động rất là mạnh rồi. Đến kỳ vọng thì chúng ta phải chốt thôi, sai đúng tùy thôi. Giống như khi nó dưới 10 tôi nói siêu DG dưới 10 là món quà thượng đế tặng đấy. Thì bây giờ các bạn nhận quà rồi thì đến lúc phải chốt lời thôi. Còn đỉnh hay đáy nó rất là hên xui. Đối với DIG. DIG thì hiện tại đang gặp kháng cự thứ nhất đây. Quanh 19 20 quanh 20. Vượt qua 20 sẽ hướng đến vùng 26. Đây là một vùng kháng cự mạnh nhất là 26. Đấy, quý vị phải tự cân nhắc thôi. Còn quà thì quà nhận từ lúc 10 rồi. 10, 11 rồi. Quà gì giờ này nữa. Còn tùy theo đối với những cổ phiếu mà hàng đầu cơ này thì liều ăn nhiều hoặc có thể là liều kẹp hàng thôi. Không thể biết được. DXG này. DXG thì uh, cá nhân tôi đánh giá nó sẽ tiến đến quanh 17. 17 17 năm. Đây sẽ là khu vực bị chốt lời mạnh, hàng kẹp rất là nhiều. Quý vị có thể cân nhắc. Đối với nhóm cổ phiếu ngành xây dựng và đầu tư công. VCG này. VCG đang gặp một cái kháng cự khá là mạnh ở quanh 19. Ờ, Nếu vượt qua 19 này thì VCG có thể lên mắc được tầm 22. đối với cổ phiếu Hà Đô HDG HDG thì sẽ tiến được đến quanh 35 hiện nay giá 32 rồi 35 36 sẽ gặp nguồn cung rất mạnh và sẽ xảy ra điều chỉnh tại đây HBC Địa ốc Hòa Bình HBC thì à, gặp thử thách quanh 11 cá nhân tôi đánh giá nó sẽ vượt được 11 đấy nó sẽ hướng đến kháng cự rất mạnh quanh 14 đây sẽ là vùng sẽ dừng chân này sẽ bị bán rất mạnh tại đây đối với cổ phiếu Licoji Licoji 16 Licoji 16 thì khả năng sẽ tiếp tục tăng nó sẽ vượt cái đỉnh ngắn hạn 7.5 này nó sẽ hướng đến vùng quanh 8.5 9 đây sẽ là khu vực bị bán rất mạnh đối với cô tách công cô tách công thì tôi đánh giá nó phải hướng đến vùng 43 mới gặp bán mạnh bất động sản rồi xây dựng rồi chứng khoán rồi đối với nhóm ngành thép ngành thép hòa phát cổ phiếu đầu ngành Hòa Phát sẽ gặp kháng cự rất mạnh quanh 21 cộng trừ 0.5. Như vậy Hòa Phát tiến đến vùng 21, 21 năm, 20 năm, 21 năm sẽ bị bán rất là mạnh. Nhiều khả năng sẽ xảy ra điều chỉnh tại đây. Nếu các bạn có hàng thì bán quanh 21 này thôi. Chúng ta kỳ vọng sẽ điều chỉnh 15 20% tức là về vùng đâu đó tầm 17 ờ, 17 năm. Đối với Nam Kim. Thép Nam Kim thì ờ, tôi kỳ vọng sẽ về đâu đó tầm 15 ờ, 15 năm mới gặp điều chỉnh mạnh. HSG, Hoa Sen, Hoa Sen thì ở cái vùng 14 15 này sẽ gặp lực bán rất là mạnh thôi. Lực chốt lời sẽ xảy ra điều chỉnh thôi. Đối với nhóm ngành cổ phiếu ờ, dầu khí Ga này. Ga thì như tôi nói đang biến động sideways biên độ rộng thôi trăm đến trăm ờ, mười lăm Rất là khó lường. Quý vị có thì nên canh bán cổ phiếu này thôi. Không kỳ vọng nó tăng hay giảm đâu. Rất là thấp. Đối với cổ phiếu ờ, PVS PVS thì lên kháng cự rất là mạnh này. Quanh 24, 24 năm này. Đấy, ờ, có thì chốt rồi nghỉ thôi tôi thì nghĩ là PVS hiện tại nó đang đi trong cái biên là 20 đến 24 thôi không có tin tốt hỗ trợ để bứt phá không có tin quá xấu để đi lên hay đi xuống đối với PVD nhóm dầu khí thì đang bị đè bởi vì ờ, giá dầu điều chỉnh mạnh PVD thì ờ, cái khu vực 17 năm này cần vượt qua nó vượt qua được thì nó có thể hướng đến vùng 20 là tối đa. BSR Bình Sơn Bình Sơn thì ờ, tiến đến kháng cự đầu tiên là bị điều chỉnh rồi 16 vượt qua 16 thì có thể tăng lên 18 năm không vượt qua thì sẽ hướng về điều chỉnh 12 năm 13 đối với nhóm cổ phiếu phân đạm đạm Cà Mau này đạm Cà Mau khá là tốt cá nhân tôi nghĩ cái biên đạm Cà Mau cái vùng 25-26 này là một vùng mua tốt Đấy. ngắn hạn nó sẽ hướng trở lại vùng 34 ờ, hiện nay giá đang 286 chưa làm gì được đối với đạm Phú Mỹ Đạm Phú Mỹ thì sẽ được hỗ trợ mạnh ở vùng giá 38. Kỳ vọng thì là hướng lên 52. Đối với nhóm cổ phiếu ờ, trụ cột Bảo Việt này. Bảo Việt thì đang đi sideways biên độ hẹp thôi. Quý vị cũng nếu trong trường hợp có hàng thì chờ nó quay lên. 53 chốt. Mua thì có lẽ thôi. PLX này PLX thì có thể tiếp tục phục hồi sẽ gặp lực bán mạnh khi lên vùng 34 này đối với cổ phiếu Mansan MSN MN thì phục hồi lên đúng điểm chúng ta dự kiến này. 110. Thôi, MN hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ điều chỉnh đi xuống thôi, sẽ hướng đến vùng giá 86 87. MVKG. MKG thì chưa chưa đến đích. Đấy, MGKG gặp kháng cự mạnh quanh 52 cơ. Chưa tiến được lên 52 mới lên 485 là điều chỉnh nhiều khả năng nó có thể tiếp tục tiến lên năm 2. Đối với PNG này. PNG thì phục hồi vượt cả kỳ vọng. Chúng ta kỳ vọng nó lên 112 thôi. Nó lên tận 115. Thực ra khu vực 112, 115 này kháng cự rất mạnh. Không kỳ vọng cổ phiếu này tăng đâu. chen nó vỡ rồi. Nó sẽ chỉ loanh quanh ở khu vực trăm mười mấy này sau đó để chờ đao lao dốc thôi. đối với cổ phiếu VGC VGC VGC thì cá nhân tôi đánh giá nó có thể tiếp tục phục hồi lên 116 cao nhất là 122 Đó. Ok tiêu chung lại thì chúng ta biết là thị trường chung thì đang điều chỉnh nhưng mà mỗi cổ phiếu thì có những cổ phiếu sẽ tiếp tục điều chỉnh có những cổ phiếu thì lại có thể tiếp tục dẫn lên một nhịp nữa trước khi bước vào điều chỉnh. Nói chung là cổ phiếu nào đạt target thì chúng ta chốt trước, chưa đạt thì chúng ta chờ đợi xem. Vì khi thị trường điều chỉnh thì sẽ có những cổ phiếu điều chỉnh trước, có những cổ phiếu điều chỉnh sau, rồi tất cả sẽ điều chỉnh thôi. Cũng như index của chúng ta chỉ tăng 25% nhưng nhất nhiều cổ phiếu X2, X3 ấy, tức là cái mức độ, cái tỷ lệ điều chỉnh nó sẽ khác nhau nhưng sớm muộn nó sẽ cùng xảy ra một pha thôi có những cổ phiếu nay mai khi index điều chỉnh xong rồi bắt đầu tích lũy nhưng mà cổ phiếu Mỹ lao vào điều chỉnh cũng nên chúng ta ngoài cái việc nhìn index thì chúng ta phải nhìn trực diện cái cổ phiếu của chúng ta để chúng ta tìm những vùng kháng cự hoặc hỗ trợ để mua bán chúng ta có đánh chỉ số vân đi 30 đâu mà chúng ta cứ nhìn mãi con index đúng không đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường ờ, tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tuần tới thì thông tin quốc tế nó khá là lớn nó có thể ảnh hưởng nhiều bên cạnh đó quỹ ETS cũng cơ cấu danh mục đấy Việt Nam thì đáo hạn phái sinh do vậy quý vị giao dịch trong tuần thì hết sức hết hết sức cẩn thận thời điểm này tuy là thị trường có phục hồi đấy, có nhiều quý vị thì cũng đã về bờ thậm chí có lãi một chút rồi năm nay thì có thể là lãi nó không đạt kỳ vọng nhưng mà với một thị trường biến động như năm nay thì việc quý vị có lãi 10 15% đấy cũng là một mức khá là happy. Phải tôi nghĩ là chấp nhận được bởi vì là nếu quý vị ở trạng thái là những người có lãi 10 20% thì chúc mừng quý vị bởi vì chúc mừng là năm nay trong một năm sóng báo lớn như vậy mà quý vị vẫn có lãi. Và thứ hai là quý vị sẽ là một trong những người sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong những năm tới. Bởi vì sóng to gió lớn thì năm nào cũng có nhưng mà để sóng to giống năm nay thì tôi nghĩ là là cường độ nó sẽ không được như năm nay đâu mà trong năm cường độ sóng to nhất mà quý vị tài khoản vẫn có lãi thì đương nhiên những năm sóng gió báo nó thấp hơn thì quý vị sẽ lãi cao hơn rất là nhiều ok chúc quý đầu tư một tuần giao dịch thành công